thì à, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới anh em một số cái mẫu kính ấp trồng mới hỗ trợ cho anh em chơi nó sẽ tốt hơn và hiệu quả nó sẽ cao hơn đeo vô nhìn sẽ thấy bài nó sẽ rõ hơn là một cái thứ hai là nó sẽ tốt cho mắt mình đeo vô nó sẽ không bị cộm mắt chảy nước mắt và đau mắt thì à, ở đây mình có một số mẫu kính ấp trồng nói chung giá cả thì nó rất là nhiều loại anh em muốn 500 ngàn một bộ cũng có triệu bộ cũng có hai ba triệu cũng có 5 triệu cũng có tùy theo cái chất lượng mà mình bán ra cho anh em còn mình dám bảo hành với anh em anh em mua kính ở bên mình khi mà mua kính áp tròng ở bên mình mình sẽ tặng kèm cho anh em từ 10 bộ bài cho đến 50 bộ tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em bài thì ở đây à, mình test ở cái video này cho anh em coi là cái mẫu bài hai cây xanh này còn khi mà anh em mua hàng thì anh em muốn loại bài nào mình sẽ cung cấp cho anh em loại bài đó bài tiền đô bài kim cương bài máy bài nhựa nói chung tất cả các loại bài bên mình thì cung cấp đầy đủ tất cả các mẫu bài cho anh em chơi còn khi mà đi chơi đối với những anh em nào mình chưa biết thì mình cũng hướng dẫn kỹ luôn thì anh em cố gắng theo dõi hết cái video để anh em biết được cái cách chơi cũng như là những cái mà nó hỗ trợ cho anh em khi mà anh em sử dụng thì à, đây là một bộ kính áp tròng đầy đủ đây là cái mẫu mới thì ở bên trong của nó sẽ gồm có hai cái con len cái này là quan trọng nhất thì khi mà đi chơi thì anh em chỉ cần gắn hai cái con len này vô bên trong mắt của mình thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em có thể nhìn thấy được lá bài này thì đi chơi bắt buộc phải bỏ bài nha còn bài thì anh em cứ yên tâm bài này nó không có tan giống thật 100% so với bài chợ anh em mua ở ngoài tạp hóa cho nên cái vấn đề mà tan tích ở bộ bài anh em không cần phải lo còn cái phần len này thì khi mình đeo vô trong con mắt của mình á thì đeo sâu vô trong nó sẽ tự áp gọn với cái lồng đen của anh em người ta nhìn vô người ta sẽ không bao giờ phát hiện được cho nên cái vấn đề kính đáo thì anh em cũng yên tâm nha còn đây là những cái phụ kiện những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em à, tháo lắp kính nó dễ hơn và nhanh hơn nó dễ chịu cho mắt mình hơn còn những cái bộ kính này thì mình bao cho anh em không chảy nước mắt không đau mắt và không cộm mắt và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái loại bài mới để hỗ trợ cho anh em chơi nó sẽ dễ hơn thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn trước cho anh em cái cách để mình nhìn rồi tí nữa mình sẽ gắn thử cái con len này lên camera để cho anh em thấy được cái hiệu ứng màu cũng như là những cái mà mình cần phải chú ý tới khi mà mình sử dụng cái bộ kính áp tròng này nó sẽ như thế nào còn bây giờ trước tiên thì mình sẽ lựa ra từ ờ, con xì cho đến con già đây 6 7 8 9 10 bồi đầm già để mình hướng dẫn cho anh em cách nhìn của cái loại bài mới này bây giờ mình sẽ đeo cái kính thử này lên rồi mình vẽ lại cho anh em thấy được vẽ bằng cái bút lông này trước cho anh em hiểu được cái cách mà mình phân biệt 13 lá bài này nó sẽ như thế nào để anh em hiểu cái đã rồi tí nữa mình sẽ cho anh em nhìn bằng cái con len khi mà vô camera thì nó cũng như là anh em đeo vô mắt thôi đầu tiên là con xì đây là cái loại bài mới nha loại bài đầu lưng là anh em có thể thấy được cái lưng luôn nè con xì thì ở cái lưng vẽ chữ A một chấm tròn ở đây thì chắc chắn 100% đây là con xì đây chấm tròn ở hai góc để mình quay bài đầu nào mình cũng có thể thấy được rồi con hai con hai thì vẽ số 2 nè đó mình sẽ vẽ theo đồ theo cái dấu mà mực nó vẽ thì cái bài này anh em nhìn bằng mắt bình thường thì nó vẫn không thấy gì hết nhưng mà khi mình đeo cái kính này vô cái hiệu ứng màu nó sẽ phản ứng với nhau nó sinh ra cái mực này để mình thấy con ba thì cái chấm tròn nó sẽ dời qua cái ờ, góc bên phải anh em cứ nhớ nè 123 là chấm tròn trái giữa phải còn 456 nè 4 đây 4 456 là bây giờ cái à, nó nằm bên góc bên trái nhưng mà nó sẽ chuyển thành cái hình vuông và cái hình bự hơn so với cái chấm tròn hồi nãy đây mình vẽ một đầu để cho nhanh nè còn 5 là hình vuông đó nó sẽ dời thành ở giữa nó cứ theo thứ tự vậy thôi rất là dễ đây con 5 con 6 nè hình vuông đó sẽ dời qua bên phải nhưng mà nó bự đó 456 là hình vuông đây 6 còn 789 à, nè 789 bây giờ nó sẽ khác nữa nó sẽ thành hình vuông một cái hình vuông ở đây nè và một cái hình tròn ở sát bên có nghĩa là hai hình 1 2 3 hình tròn 4 5 6 hình vuông 7 8 9 sẽ là tròn với lại vuông đây con 7 con 8 nè hình vuông ở đây và hình tròn ở đây nó vẽ cả hai đầu nha nhưng mà mình để cho đỡ mất thời gian của anh em thì mình ờ, đồ một đầu thôi và hướng dẫn cho anh em cách nhìn thôi còn khi anh em mua hàng thì lên đây mình sẽ cho coi thử con chính nè chấm tròn và hình vuông ở đây cũng hai đầu nhưng mà đặc biệt cái hình ở cái lưng nè nó sẽ hình như một cái móc khóa đó cái mực của nó mình đồ theo vết mực của nó cho anh em coi đó con chính là hình này được vẽ cả hai đầu còn con 10 con 10 là đặc biệt nó không vẽ số mà nó vẽ nguyên một cái hình dấu cộng rồi và ở trên cái đầu bài này nó sẽ đồ hết ở đây có nghĩa là một cái đường ngang thì cái bài này sử dụng để đánh xì phé hoặc là là với là bài gì ta bài xì dách là chơi rất là ok cái loại bài này mà áp dụng đánh xì dách với xì phé thì khỏi phải nói với lại bài liên với lại binh sập xám nhiều khi anh em người ta binh người ta để về anh em cũng có thể thấy được cả cái đầu bài lưng thì mình nhìn không thấy phải kéo cả nửa lá bài này ra như đánh xì dách thì anh em bắt buộc phải kéo cả nửa lá bài ra vậy anh em mới thấy được nửa lá bài vậy mới thấy được con già dưới nè nhưng mà đặc biệt cái bài này thì mình đánh xì dách mình chỉ cần lú ra tí xíu thôi đó mình có thể thấy được hai cái ô bên đây con bồi bây giờ tới cái ký tự của con bồi đầm già nè bồi đầm già bây giờ nó sẽ chuyển thành hai cái hình vuông và ở lưng nó sẽ được vẽ con bồi đó con đầm vẫn là hai cái hình vuông nhưng mà nó lại à, nằm ở giữa bồi là nằm bên trái đầm nằm bên giữa và nằm bên phải đó, rất là dễ đây là 13 ký tự nha để phân biệt đầu lưng vừa thấy được cả đầu vừa thấy được cả lưng đây già đầm đây nè đầm là chữ quy đấy đây là 13 lá bài được điểm 13 ký tự khác nhau để anh em nhìn vô anh em có thể thấy được và có thể chơi được còn bây giờ mình sẽ gắn cái kính áp tròng này lên trên cái camera để anh em thấy được khi mà anh em sử dụng cái kính thì anh em sẽ thấy được những cái gì và cái màu sắc của nó sẽ như thế nào có đúng như mình vẽ hay không rồi tiếp tục bây giờ mình lại lựa ra 13 con bài 13 này dục qua bên đây nè một là mình có thể phân biệt được cả cơ rô trùng bích luôn nha nhưng mà cái đó thì khi nào anh em mua hàng lên đây mình sẽ chỉ nó thêm còn bây giờ thì video nói chung là thời gian nó không có nhiều cho nên mình làm gì cho nó nhanh gọn lẹ vậy thôi là anh em hiểu rồi anh em biết được cái cách chơi cũng như cách nhìn rồi đây bây giờ là những lá bài bình thường được bỏ qua camera khi sử dụng cái nắp tròng